Chào mừng các bạn đến với bản tin phúc lợi từ Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty Checkwan. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật một số nội dung theo như những thông báo trước đây về các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. thông tin này là mình khai thác từ Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở nha mọi người. Nội dung chính của bản tin như sau. Tặng quà cho người lao động quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ dịch. Người lao động cần biết về khoản hỗ trợ cho người bị F0, F1 và những người trong vùng khu vực cách ly y tế, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Lao động làm việc 3 tại chỗ, ngoài khoản hỗ trợ theo quy định sẽ có thêm một phần quà trị giá lên đến 1 triệu đồng. Chi trả tiền nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các bạn thân mến, nội dung thông báo số 31 ban hành ngày 25 tháng 8 từ Ban chấp hành Công đoàn nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động trong thời gian nghỉ dịch và khi quay trở lại làm việc đã được triển khai theo đúng dự kiến. Công đoàn cơ sở đã tiến hành trao quà động viên người lao động quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ dịch Phần quà gồm một bịch gạo 5kg, một bình dầu ăn 2 lít, một bịch hạt nêm 400g, 1 phần 2 thùng sứa loại 24 hộp, một chai nước tương Maggi 700ml. Hầu hết người lao động có phản hồi tích cực và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới công đoàn cơ sở và công ty đã quan tâm và hỗ trợ giúp đỡ họ trong suốt 3 tháng nghỉ dịch vừa qua. Cũng theo thông báo này, công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng công ty hỗ trợ người lao động F0, F1, những người trong vùng cách ly y tế phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, nội dung cụ thể như sau. Hỗ trợ lên đến 500.000 đồng cho người lao động nằm trong các vùng cách ly y tế. Người lao động phải nộp giấy xác nhận trong khu vực cách ly y tế hoặc hộ khẩu, sổ tạm trú. Nếu người lao động ở trọ không có hộ khẩu, không có sổ tạm trú và không có giấy xác nhận cách ly y tế thì chúng ta ra công an phường xin giấy xác nhận cư trú. Ai không biết thì liên hệ mình hướng dẫn nhé. Người lao động thuộc khu vực cách ly y tế riêng lẻ, ví dụ cách ly theo hộ dân, theo hẻm hoặc F1, F2 được yêu cầu cách ly y tế tại nhà thì phải nộp giấy quyết định cách ly y tế từ chính quyền địa phương có ghi tên của người lao động. Hỗ trợ lên đến 1 triệu 500 ngàn đồng cho người lao động thuộc diện F1 được yêu cầu cách ly y tế tập trung. Mọi người lưu ý nha, F1 cách ly y tế tập trung thì mới được hưởng 1 triệu 500 ngàn đồng nhé. Người lao động cần nộp giấy quyết định cách ly y tế tập trung. Hỗ trợ lên đến 3 triệu đồng cho người lao động không may bị F0 người lao động sẽ nộp giấy tờ liên quan như giấy nhập viện xuất viện, thẻ bệnh nhân, vân vân. Đối với F0 bị phát hiện tại công ty, trước khi đi cách ly y tế và điều trị, công đoàn sẽ tặng một túi an sinh, trong đó gồm có một bình đun siêu tốc, nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc men, thuốc bổ phục vụ việc điều trị cho người lao động. Lưu ý, người lao động bị F0 có thể ứng trước khoản tiền hỗ trợ là 3 triệu đồng từ công đoàn cơ sở công ty. Người lao động cần chụp hình giấy xác nhận bị F0 hoặc giấy nhập viện hay thẻ bệnh nhân gửi cho quản lý của mình. Hỗ trợ lên đến 500.000 đồng cho lao động nữ mang thai, những người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Người lao động cần nộp giấy siêu âm, khám thai, bản sao giấy khai sinh của con. Lưu ý, đây là khoản hỗ trợ từ công đoàn, chứ không phải khoản hỗ trợ 1 triệu đồng từ chính phủ. Tức là chính phủ vẫn hỗ trợ 1 triệu đồng và công đoàn vẫn hỗ trợ cho mọi người 500.000 đồng đối với những à, người mang thai và nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Mỗi đoàn viên lao động được hưởng một mức trợ cấp cao nhất. Lao động làm việc ba tại chỗ theo danh sách đăng ký và được Ban Quản lý Khu Công nghiệp phê duyệt. Ngoài khoản hỗ trợ theo quy định, sẽ có thêm một phần quà trị giá lên đến 1 triệu đồng. Công đoàn sẽ tiến hành thông báo cụ thể và trao cho người lao động khi thủ tục hoàn tất. Khoản tiền thưởng lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là một ngày lương cơ bản và phụ cấp nặng nhọc độc hại nếu có của tháng 8. Khoản tiền này sẽ được chi trả sau 5 ngày người lao động quay trở lại làm việc và chi vào những ngày mùng 5, mùng 10, 15, 20, 25 và 30 hàng tháng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem tin, hy vọng là thông tin của mình sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhé. Mình chưa có gạch đá để xây nhà đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng mọi người like và đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.